Quốc phô diễn sức mạnh quân sự ở Biển Đông khi chiến hạm Mỹ đi qua. Thời gian qua, quan hệ Mỹ-Trung ngày càng lao dốc trong loạt các vấn đề. Từ thương mại, quân sự công nghệ đến đại dịch COVID-19, theo đó, báo chí Trung Quốc mới đây khoe rằng quân đội nước này gần đây đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông trong lúc chiến hạm Mỹ đi qua khu vực. Điều này càng làm nóng lên mối quan hệ này một lần nữa. Cụ thể, theo trang tin JS7TV thuộc quân đội Trung Quốc PLA, hôm 7 tháng 12 đưa tin, ba khinh hạm TAP 056A của Hải quân đã tiến hành cuộc huấn luyện tác chiến không có kịch bản trong một cuộc tập trận tầm xa với cường độ cao. Cũng theo JS7TV, cuộc tập trận nói trên gồm có việc diễn tập đánh chặn tên lửa và phá hủy một tàu chiến giả định của kẻ thù. Thông tin về cuộc tập trận còn được đăng kèm với một video chiếu cảnh các tàu chiến bắn đạn thật ngoài khơi bờ biển phía Nam Trung Quốc, theo tạp chí Newsweek ngày 9 tháng 12. Theo tổ chức SCSPI thuộc Đại học Bắc Kinh Trung Quốc, nhóm tàu đổ bộ do tàu đổ bộ Mỹ USS Macon Island dẫn đầu và tàu đổ bộ USS Somerset đi vào Biển Đông hôm 6 tháng 12. Trong lúc quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller có chuyến thăm châu Á, sau đó, tàu USS Markin Island chạy về hướng phía nam Đài Loan, còn tàu USS Summeres đổi hướng sang Philippines. Ngoài ra, Hoàn Cầu Thời báo khoe rằng cuộc tập trận nói trên được tiến hành trong lúc tàu hải quân Mỹ đi qua Biển Đông. Trung Quốc cần chuẩn bị đối phó Mỹ ở Nam Hải, tên Trung Quốc gọi Biển Đông và yêu biển Đài Loan, cho dù ai làm chủ Nhà Trắng, các nhà phân tích Trung Quốc bình luận. Hoàn Cầu Thời báo viết ngày 8 tháng 12. Được biết trước đó, Trung Quốc cũng phớt lờ hai tàu chiến của Hải quân Mỹ, ngang nhiên cho tiến hành đợt tập trận ở Biển Đông với nội dung nâng cao năng lực chiến đấu. Thông tin Hải quân Trung Quốc tổ chức diễn tập ở Biển Đông được công bố chỉ sau một ngày, Mỹ điều động hai tàu chiến tới vùng biển chiến lược. Theo thông tin được Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc CNR công bố, Hải quân Trung Quốc đã điều động nhóm chiến hạm gồm NG, Yongzhou và Wang Yuan tới Biển Đông để tham gia đợt tập trận hướng tới khả năng hoạt động lâu dài, cường độ cao và chiến đấu sát thực tế. Cũng theo CNR, trong quá trình diễn tập, các tàu hộ tống TAP 056A của quân đội Trung Quốc thực hành ngăn chặn đòn tấn công từ tên lửa thông qua nhận diện mục tiêu và dùng súng bắn một chiến hạm trên biển giả dạng là mục tiêu bị tấn công khi đang di chuyển ở vận tốc 44 knot. CNR nhấn mạnh đợt tập trận này không được lên sẵn nội dung hướng tới thử nghiệm và tối ưu hóa các chiến thuật, cũng như cải thiện toàn diện năng lực chiến đấu của binh sĩ. Trước đó vào ngày 6 tháng 12, Tổ chức Sáng kiến thăm dò tình hình chiến lược ở Biển Đông SCSPI thuộc Đại học Bắc Kinh Trung Quốc cho biết, hai nhóm tác chiến tàu đổ bộ của Hải quân Mỹ đã chia thành hai đường tiến vào Biển Đông. Nhóm thứ nhất do siêu tàu đổ bộ tấn công USS Making Island LHD-8 dẫn đầu thực hiện hành trình từ Thái Bình Dương qua eo Ba Sĩ để vào Biển Đông. Nhóm thứ hai do siêu tàu vận tải đổ bộ USS Somerset LPD-25 dẫn đầu đi qua Philippines vào Biển Đông. Trong đó, USS Making Island là tàu đổ bộ tấn công lớp WAPS LHD có sức mạnh đáng sợ. Các nhà quan sát nhận định tàu đổ bộ lớp WAPS có thể xem là tàu sân bay trá hình của Mỹ. Tàu lớp WAPS có lượng giãn nước toàn tải là 41.150 tấn, chiều dài 253,2 m, chiều rộng 31,8 m, mớn nước 8,1 m. Thủy thủ đoàn trên tàu hơn 1.000 người gồm 66 sĩ quan, còn USS Macon Island là tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio. Các tàu lớp San Antonio có chiều dài khoảng 208 m, rộng khoảng 32 m, lượng giãn nước khoảng 25.000 tấn. Chủ yếu dùng để vận chuyển lực lượng tác chiến đổ bộ và trang thiết bị tác chiến, cũng như thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ. Đây là loại tàu chiến có hiệu năng rất tốt mà Nga và Trung Quốc chưa có loại tương đương. Tàu có thể chở được hơn 800 lính thủy đánh bộ và tính cả thủy thủ có thể lên đến gần 1.200 người. Chia sẻ với tờ Thời báo Hoàn Cầu, ông Jiang Yunse, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hải quân Trung Quốc cho rằng khả năng Hải quân Mỹ sẽ cho tiến hành các cuộc diễn tập đổ bộ ở Biển Đông, cũng như thực hành huy động binh sĩ giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Lâu nay, Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là bản đồ đường chín đoạn. Thậm chí trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông. Dù không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng trong nhiều năm qua, Mỹ liên tiếp đưa ra lời chỉ trích Trung Quốc bành trướng trên tuyến đường biển chiến lược, mang lại giá trị hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ một năm. Ngoài ra, quân đội Mỹ và các lực lượng đồng minh còn cho tăng cường tập trận và triển khai tuần tra nhằm đảm bảo quyền tự do hàng hải gần các khu vực mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Song song với đó, Mỹ cũng dần thay đổi chính sách ở vùng biển này và coi trọng vấn đề Biển Đông hơn trong bối cảnh các xung đột giữa nước này và Bắc Kinh ngày càng gay gắt. Điều này thể hiện ở việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã bổ nhiệm tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một khu vực trọng điểm trong các kế hoạch của Lầu Năm Góc. Động thái này có thể sẽ giúp củng cố chính sách cứng rắn của Mỹ đối với Trung Quốc trước khi diễn ra giai đoạn chuyển giao cho chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden vào năm 2021, một chính quyền được cho là sẽ kế thừa chính sách cứng rắn của người tiền nhiệm để đối phó với Bắc Kinh ở Biển Đông. Được biết, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller, một nhân vật trung thành với ông Trump, gần đây đã bổ nhiệm đô đốc John Aquilino, một chỉ huy kỳ cựu của chiến dịch bảo vệ tự do và chiến dịch tự do Iraq, làm người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, IndoPacom, đặt tại chân châu cảng Hawaii.